gọn, nhẹ, tiện, rất dễ sử dụng và có những tính năng rất hay thích hợp cho những người làm việc văn phòng và những người gọi là sang trọng nhưng mà màu mà quý doanh nhân quý anh chị quý khách của kỳ lân luxury chọn nhiều nhất đó chính là màu vàng thì khi kỳ lân làm một cái sản phẩm cao cấp thì phải cho nó trở nên đẹp từ tất cả chi tiết và kỳ lân thêm thành họa tiết Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury Hôm nay một chủ đề về về về về về điện thoại nhưng mà sẵn tiện à, Kỳ Lân cũng muốn là một bách rau đẹp về những siêu phẩm nữ trang Kỳ Lân nha nên quý khách à, cần chi tiết về sản phẩm nào thì hãy gọi cho Kỳ Lân và bây giờ à đây đây là cái siêu phẩm về điện thoại Nokia 6007 như à, chúng ta đã biết thì chiếc điện thoại Nokia 67 là một trong những chiếc điện thoại rất hot của Nokia cũng là một trong những dòng sản phẩm anh em song hành về đồ hot cùng với Nokia 8800 vì à, số 7 này là một mẫu cầm dạng thanh gọn nhẹ tiện rất dễ sử dụng và có những tính năng rất hay tích hợp cho những người làm việc văn phòng và những người gọi là sang trọng thì 607 cũng có nhiều phiên bản màu đen, nâu, màu bạc, bóng bạc nhám, màu gold và một màu đen hồng nữa nhưng mà màu mà quý doanh nhân, quý anh chị quý khách của Kỳ Lăng Luxury chọn nhiều nhất đó chính là màu vàng, màu gold đây là một cái sản phẩm chính hãng từ Nokia và vàng này là vàng mạ của hãng mạ nha chứ không phải là vàng nguyên khối như những dòng sản phẩm của Kỳ Lăng làm và tính năng đặc biệt tại sao mà nhiều người thích nó bởi vì cái gì đây rất nhỏ nhắn rất nhỏ nhắn và xinh xắn mỏng dễ thương đặc biệt là chuông to nghe gọi rõ rất là hay à, mình gõ hai cái vào màn hình nó sẽ hiện lên cái đồng hồ rất là hay nha à, quý khách để ý lại lần nữa nè sau khi màn hình tắt đúng không rồi cái đang gõ nhẹ vào hai cái màn hình rung một cái rung rung xong nó hiện lên rung xong hiện lên cái cái cái à, màn hình gọi là đồng hồ analog thì màu gold là một trong những màu mà hiếm nhất mắc tiền nhất từ thời lúc mới vừa sản xuất ra luôn và đến ngày hôm nay thì tầm cỡ 2009 2010 thì mới ra thì để mà mua được màu gold thì lúc đó rất là mắc và sau một thời gian thì dòng sản, sản phẩm này không sản xuất nữa thì mọi người và quý khách á, dùng thấy tiện lợi tiện dụng quá nên sẽ tìm mua và màu gold rất hiếm và vì vậy giá sản phẩm màu gold nó mắc hơn và một trong những điện thoại Nokia tức là Nokia có những cái dòng mà mắc hơn lúc thời điểm mới ra thời điểm bây giờ là qua sử dụng rồi chỉ là qua hết sản xuất rồi nhưng mà mua lại là mắc hơn giá mới lúc mà mới ra luôn đó là Nokia 607 và Nokia 8800 và nghe thử tiếng chuông của sản phẩm này đây là tiếng chuông rất quen thuộc Và hiện tại trên thị trường hiện nay sản phẩm Nokia 6700 lắp ráp máy dựng tràn lan đại hải vì rất nhiều quý anh chị quý khách tìm mua mà số lượng thì có hạn mà kỳ lân thì đơn vị chuyên sưu tầm và sưu tầm thì cũng không có số lượng nhiều à, lâu lâu sẽ có những siêu phẩm như vậy kỳ lân sưu tầm và chia sẻ với tất cả khách hàng nhưng hiện tại ở ngoài thị trường thì rất là nhiều hàng à, rất rẻ gọi là hàng nhái hoặc là hàng dựng hoặc là lắp ráp lại kỳ lân là đơn vị chuyên tất cả những dòng sản phẩm sưu tầm nguyên bản nguyên dinh chính hãng danh bạ cũng to rõ tin nhắn màn hình cũng sắc nét đối với những dòng sản phẩm mà dựng nhái thì đối với màu gold thì cái mặt kính này nó là bằng nhựa và rất dễ bị gọi là oxy hóa lên ten ở cái mặt kính này và kể cả bằng phím này chứ không như là vỏ dinh vỏ dinh thì hầu như rất khó bị và pin dinh thì phải như vậy pin dinh thì phải như vậy pin dinh mà mới tinh mới ken bên trong và chi tiết và kể cả phần tem bên trong nó phải khác biệt với hàng dựng khi hàng dựng thì chắc chắn họ sẽ in email lại họ làm lại nhìn phát biết ngay đây tem dinh chính hãng tem lụa tem xanh Romania và đối với tất cả những quý khách nào đã từng xài điện thoại Nokia 607 không mới ra thì sau khi mà mua phải những hàng dựng rẻ thấy mua thử xài sẽ nhận ra ngay biết ngay liền à thì kinh nghiệm mình xài mình cảm giác quen thuộc lắm rồi nên mình dùng mình hình dụng mình biết ngay còn đối với những bạn nào chưa từng xài 6007 mình chưa từng xài bây giờ thấy uh, người ta quảng bá rầm rộ thì mình vô thử mình xài mình không có cảm nhận được đâu mình phải xài những cái dòng chính hãng rồi mình mới cảm nhận được ngay à và cho nên khi quý khách đến với kỳ lân luxury sẽ chọn được những dòng sản phẩm siêu đẳng cấp chính hãng nguyên bản nguyên viên sưu tầm tính năng đặc biệt của siêu phẩm này nữa là khi mà ai gọi đến mình không thích nghe mình chỉ cần lật nhẹ lại thôi ai gọi đến mình không thích nghe mình lặt nhẹ lại là nó sẽ im lặng hoặc mình đang bọc trong túi quần nè ví dụ như kỳ lăng đang bọc trong túi quần này đúng không ai mà gọi cho kỳ lăng á kỳ lăng đang chạy xe hay bận không muốn nghe máy kỳ lăng chỉ gọi nhẹ hai cái vào đây là im lặng mà kỳ lăng muốn từ chối cuộc gọi không cần móc điện thoại ra ngoài luôn kỳ lăng gọi thêm hai cái nữa hai cái nhẹ thôi thay vì mình bấm cái nút tắt đây tắt cuộc gọi đây thì mình chỉ việc gõ vào sau lưng nó hai cái là từ chối cuộc gọi luôn rất đặc biệt rất hay và nhiều quý khách thích tất cả những cái sản phẩm này là những sản phẩm mà kỳ lân phải hì hục bỏ hết tâm huyết và công sức của mình vào để được những siêu phẩm như vậy tức là kỳ lân là đơn vị chuyên chế tác tất cả những sản phẩm mà gọi là đẳng cấp đỉnh cao từ thiết kế ý tưởng và đến chất lượng theo tiêu chuẩn của tất cả những hãng lớn và đúc kết những kinh nghiệm và những cái ý kiến từ tất cả khách hàng và Kỳ Lan đã ra một bộ công thức tiêu chuẩn riêng của thương hiệu Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay và để lọt vào gọi là từ sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thì chất lượng nó phải là tuyệt vời và thẩm mỹ phải là hoàn hảo nếu quý khách muốn bất kỳ những sản phẩm nào theo yêu cầu có nghĩa là tất cả những nữ trang vật dụng bằng vàng 18K và kim cương thiên nhiên thì cứ liên hệ với Kỳ lân hãy đưa những ý tưởng của mình và những gì mình nghĩ tới hãy đưa những cái suy nghĩ đó cho kỳ lân và kỳ lân sẽ cùng với cách để tạo nên những cái thiết kế và ra những cái sản phẩm hoàn hảo theo đúng mục đích theo đúng ý muốn của tất cả quý khách vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc kỳ lân trân trọng trân trọng biết ơn cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ để xem clip kỳ lân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 Đội ngũ của Kỳ lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng. Trân trọng, kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.